Thank you. if you are ready you comment à ha trong lần này nhá có rất nhiều số sẽ gây nhầm lẫn cho các bạn và các bạn thường thường là các bạn sẽ không nhớ cách viết à, cô khuyến khích các bạn là sẽ có một vở viết riêng của lớp của cô và có thể ơ và có thể là mình sao nhỉ mình viết bài những cái từ nào mình không biết ừ, right. giờ này những bạn nào mà vào lớp muộn là không được vào đâu rồi lớp muốn cho vào nhưng mà không được Yeah. So the first one, all the people here just know this day. one. Number one. Do you know this word? One. One. Yo. Oh, Can you hear me? One. nhiều uh, some some student will uh, talk to me that one one nhưng mà không phải đâu nha one one à, ok ok nó sẽ bị uh, từ cái nhạc nền này rồi can you hear me that's this one exactly now repeat after me one look at this cô sang xem nào bạn nào bạn nào phát âm chuẩn nào ngồi đi vào lớp muộn 10 bạn vẫn đang chờ không sao nhá làm bên cô sẽ gọi một bạn là I will random to call someone new Nguyễn Hoàng Phương KO5 Yes, Mẹ cái ý. này Băng nhắm <laughs> Good evening, can you hear me? What's wrong? Dạ. Dạ, cô nghe. Ồ, đang có vấn đề là Hoàng Uyên nào. Hoàng Uyên nào. Hoàng Uyên mở mic cho cô nào. Ôi các bạn bé quá, các bạn chưa quen sử dụng nào. Thế Hoài Anh nào. Hoài Anh giơ tay này, Hoài Anh nè. Hoài Anh, yes. Hoài Anh, right girl. Can you tell me your full name? Nguyễn Hoài Anh or... Ờ. Con tên là Nguyễn Hoài Anh hay Trần Hoài Anh à? Con tên là Nguyễn Hoài Anh ạ. À. à, my full name is Nguyễn Hoài Anh Trần Hoài Anh hả Cô không nghe rõ. Trần Hoài Anh, bạn là tên Trần Hoài Anh hay Nguyễn Hoài Anh nhỉ? Nguyễn Hoài Anh ạ. À. à, Nguyễn Hoài Anh rồi. Nguyễn Hoài Anh à. Can you speak out loud this number for me, please? Number one. Yeah, exactly. How about next one? Two. Number? Two. Two. Two. Yeah. So now I need you to uh, read out loud five numbers here. Three. Three. Wow. Oh, hold on. Four. Four. Four. Five. Five. Okay, one more time. Five. Five. Okay, uh, focus on the pronunciation that we have. Five. Okay, we have the ending sound here. Right? Now, Galora, repeat after me. Uh, like a B sound, giống như là tiếng của con ong ấy. vò về vò về vò về trước trước trước mặt này. right five Yeah. I will I will let the audio again and you will focus on the listening to it right? five yes five right thank you Hi, Anh right now uh, we just have the one two one two three four, five. Right. Uh, and now the next five numbers, who can, who can, from six to 10, from six to 10, who can, who can read out loud this word for me, please? Who can, who can, who can? Who can? Okay, Huỳnh Võ Ngọc Quê à? Hello, teacher. Yeah, good evening, Huỳnh Võ Ngọc Khuê. So now, can you read out loud from 6 to 10 for me, please? Yes, 6, 7, 8. Okay, one more time. 8. 8. 8, 9. 10. Good job. So now remember, and uh, we need to have some, uh, like what? Uh, we need to fix this at the six. Some student will say that six. Có bạn nào đọc là six không nhỉ? Six. Cái six ấy. No, it's not right. Six. Six. Six. Six. Six a little bit hard for you nó sẽ hơi khó cho các bạn một chút khi mà mình phát âm từ six đó. dành cho một số bạn mà chưa biết viết chữ hay là một số bạn mà chưa biết cách viết từng số 1 thì mình có thể là use a pen right mình sẽ lấy chiếc bút ra mình viết vào trong tờ giấy A4 hay viết vào vở của mình nha cô sẽ vẫn để để màn hình ở đây cho các bạn viết vào vở ha bạn Huỳnh Võ Ngọc Khuê rất cảm ơn Huỳnh Võ Ngọc Khuê vừa rồi đã đọc cho các bạn from 6 to 10 yeah we have 6 7 8 9 and 10 remember this we need to focus on the ending sound mình chắc chắn là phải tập trung vào cái ending sound cái âm cuối cùng á không bao giờ được bỏ ha the next one nào bây giờ mình tăng một chút cái độ khó lên cho cái việc mình à, học về con số nào học về con số nào từ à cô đã thấy cánh tay của bạn đặng ngọc như ý nào ok cô là 10 10 good job that 10 but now i need you to speak out loud another number The other one. 11. Which number it is? Which number it is? Nào, Đặng Ngọc như ý nào. Again. Which number it is? Ngọc Ngọc Minh như ý nào. Yes. 11. Oh, is number 11. So mình sẽ có bạn nào đồng ý với cách đọc của bạn không? Bạn đọc có đúng không? 11 11 11. Good job. Rất cảm ơn Đặng Ngọc Như Ý nha. Mình sẽ check lại một chút dành cho những bé nào nhá, những bé mà bé tuổi hơn mình nhá, những bé mà chỉ có 5 tuổi này, 6 tuổi này. Nào, mình sẽ đánh vần nha. We will spell it. E L E V E N Okay, one more time. E L E V E N. Yes, we have 11. Good job, right? E L V E N. 11. Thank you, Đặng Ngọc Như Ý. Okay, so next one. Who can? Who can? Who can read out loud this word for me, please? Who can? raise your hand, raise your hand in front of the camera and I will, ah, a little bit, a little boy, a little boy here, Bin Bảo Anh nè, Bin Bin Bin Bin. Eleven. Oh, oh, wow, wow, wow, look at this, what, which number it is, which number here? Twelve. 11 11 Ồ, oh, thế chúng mình đang nhìn thấy 11 hay 12 nhỉ? Cô tắt tắt đi share lại nhá. À, ok. 11. À, is it 11? Is this 11? Theo, theo nào bin bảo anh nào bin bảo anh nào bây giờ mình sẽ ờ, đọc từ này nhá đánh vào người cô nào T W E L V E twelve bin bảo anh nào speak out loud again twelve nào đi 12 ok gần được rồi gần được rồi twelve thế bây giờ mình có à. pin bảo anh thì mình thử xem pin bảo ngân có đọc được không nhá à, pin bảo ngân nào à bị bảo ngân nào bé bảo ngân nào bảo ngân bảo ngân nào pin bảo anh để nguyên mic nhá chưa tắt mic vội nhá bảo ngân nào can you hear bảo ngân wow. Wow, wow, wow, yes. Bảo Ngân chắc là bằng tuổi với Bảo Anh thôi. Nào, Bảo Ngân nào once again. 12. 12 các bạn chú ý cho cô nha tất cả những từ ở đây chúng mình đều phải lưu ý đó là ừ. âm đuôi âm đuôi ở đây là giống như con âm bỏ vẽ dạ. nào bảo ừ. ngân nào once again 12 12 12 số bạn là chưa kiểm nào thế bây giờ bảo anh nhá bảo anh và bảo ngân sẽ thay mặt cho các bạn được chơi nhỉ à, bắt chước âm của cô nhá bây giờ em bé nào răng cửa này vọc vào môi ừ. dưới cho cô nào giống như một bạn bunny ấy một bạn thỏ ấy Biết, cô nhìn thấy cô làm này. Con làm giống cô. Con làm được không? Theo. Là thêm một chị lớn hơn nhá, một chị lớn hơn con nhá. Đỗ Bảo An nào. Theo. Theo. Theo. Okay, one more time. twelve. Oh. Yes. All the class, remember this. We need to focus on the ending sound here, right? Giống con con con con ong ấy. Right. Okay, thank you, thank you Bảo Anh, thank you Bảo Ngân và thank you Bảo A. À, oh, toàn Bảo thôi còn cô là Bảo Ngọc. <laughs> right? Next one. Next one. We move to the next one, right? Now we have 11, 12, 13, 13, 13. 13. Good job. từ này nhá tại sao cô lại đọc như thế nào 13 số 13 13 one more time 13 13 good job can you spell it can you spell it T H I R T E E N Good job, Vomin Khan. If I held the so uh, I have a, a 10 mark I will give you but now we don't got the marks anymore bây giờ chúng mình không tích bằng 10 điểm nữa chúng mình tích bằng sao ở trên bảng điểm danh đó lý do tại sao mà cô bảo các bạn phải để tên đầy đủ nhá những bạn nào mà chưa để tên đầy đủ hay là viết tên vẫn còn thiếu dấu thì mình uh, nhanh tranh thủ là mình đổi tên cho nó có dấu và đầy đủ họ tên nhá right So now, next one. 14. Quang Minh Khang nào. 14. 14. 14. Yes, 14. Âm nhấn mạnh vào đuôi teen. 14. Minh Khang luôn nào. 15. 15. 15. Fifteen. Fifteen. Ok, thank you Minh Khang. Nào bây giờ nào, bây giờ các bạn giơ tay lên trước màn hình nào. Thank you Minh Khang, Minh Khang nha. Mình sẽ giơ tay lên trước màn hình nhá để cô xem là đọc từ số 16 đến số 20 nào. Bạn nào có khả năng nào? Who can? Đây là một thử thách rất là khó và chỉ dành cho những bạn mà như anh chị mà gạo cội thôi mà bởi vì là các bạn mà đọc sai là sẽ ảnh hưởng đến các em à, cô đã thấy cánh tay của Hoàng Thùy Anh này Lê Huỳnh Ngọc Nhi này Ôi rất nhiều bạn rất nhiều bạn lớp uh, lớp 3 các bạn tham gia lớp của cô nhỉ cô xem nào Khuê này Hoài Anh Đỗ Bảo An này Duy Phong này Đấy, Kim Ngân này cô xem nào wow các bạn các bạn rất thông minh đâu xem nào Minh Kiệt cô rất nhiều này biết chọn ai Bảo Ngân Khánh Vân à long time no see Khánh Vân John là bạn gì đây bạn Nguyễn Đức Long à Nguyễn Đức Phong à nào tôi bây giờ cô sẽ gọi Khánh Vân nhá Good evening Dạ em chào cô Good evening Oh nào trong khi cô Văn An thấy Trần Quỳnh Anh Nguyễn Đức Minh ờ, các bạn vẫn đang ờ, giơ tay rất là nhiệt tình thì bây giờ các bạn sẽ giúp cô kiểm tra xem là uh, chị đã đọc đúng chưa nhá right can you yes 16 16. Wow. Next one. 17. 17. Yes. 18. 18. 18. 18. 19. 19. And the last one. Can you? Yes. What it is? What number it Yeah, 20. Số 20 không? Cô sẽ cho 20. Yeah. 20. 20. Yes, 20 tốt lắm. Cô thấy nào Duy Phong này vẫn đang rất là nhiệt tình để có thể là luyện phát âm theo là bây giờ Duy Phong nhá. Bạn nào tự tin à? Thank you, thank you em bé cưng của cô nào. Thì à, Khánh Vân là long time no see, right? Khánh Vân là học tập và vẫn giữ phong độ rất là tốt. Bây giờ cô sẽ có một thử thách nha. Bạn nào đọc được từ 1 cho đến 20 liền một mạch. Không sai để cho các em ở dưới học tập theo nào. Không sai nha cô thì không sợ sai đâu nhưng mà để các em ở dưới học theo thì uh, ai có thể nào read out loud from 1 to 20 for me please who can who can giờ này thì cái sự hạn chế của các cánh tay nào Lưu Quang Sơn Lưu Quang Sơn Oh, where is Lưu Quang sơn? nào nào nào mình đọc từ từ nha ở đây chúng ờ, ở đây cô cô không one. đọc nhanh đâu nào the first the first one is one yes two three four five five đọc to nào read out loud five five six Six. Six. Six. Six. Nào lại nhá. Six. Âm âm âm đuôi nào. Six. Six. Yes. Seven. Eight. Eight. Eight. T. Eight. Eight nine, ten, eleven, eleven, eleven, twelve, twelve, twelve, thirteen, thirteen, thirteen, fourteen. plenty. Thank you so much. Wow, thật là thật là thông minh nào đấy chưa? Thì trong lớp mình hiện tại các cô thấy nhá các bạn là nếu mà mình cố gắng một chút này, hôm nay có từ mà các bạn rất hay nhầm lẫn. Một đó là từ 20 với cả từ 12 là số 20 và số 12 ấy. Right? Hay là những cái âm đuôi ví dụ như từ six à hay là từ five hay từ eight thì các bạn phải lưu ý âm đuôi nhá right now hold on a little bit uh, bởi vì lớp mình khá là đông và bài giảng thì cũng có rất nhiều các cái bạn mà mới và chưa quen đấy các con cho nên là uh, bây giờ cô sẽ dành nhiều thời gian hơn để cô có thể dạy còn đến tầm tháng thứ ba tháng thứ tư trở đi thì lớp mình sẽ tương tác như là đợt trước nhá Ờ, uh, <laughs> các không bao giờ sai right now bây giờ mình nghỉ một chút nào we will go on with a little bit water on this right các bạn đi ra uống một chút nước nào ví dụ mình uống một chút nước đó, để cho tỉnh táo một chút nhá và vừa nãy là mình mới chỉ học từ thôi đúng không vừa nãy là mình chỉ học từ thôi còn sau bây giờ này uống nước đi rồi sau đó mình sẽ làm bài tập này Ok là bài tập phải ghi nhớ nha và bài tập này thì nó sẽ rất là thử thách cho các bạn đấy. Uh, are you ready for this? Một số bạn đi ra uống nước cho cô nè. Uống nước, uống nước nào, uống nước nào. Yes, good job. So nào. Ở đây cô thấy uh, có rất <laughs> Ôi, con không bao giờ sai. <laughs> à, I will say the screen now. I will say the screen with the game here. With the game à, bây giờ thì mình sẽ có thể là mở nhạc nền nha mình, à, ờ, chút nữa thì mình sẽ vào trò chơi này các bạn uống nước không chưa đăn hết chưa nào have you done yet have you done yet cho đúng uh, một phút nữa để đi uống nước nha các bạn nhắn gì cho cô Ok, thế là mình đã uống nước xong rồi nha. So now let's move on to the exercise today. It's a little bit hard. Wow, it's like a magic here. Chúng ta có rất nhiều các cái lá bài phần thi ở đây. Nhiệm vụ của con là không những chỉ là thi, nhưng còn phải biết thi đến ngắn hạn nữa. sẽ đánh số nha tôi sẽ đánh số cho các bạn nào tôi sẽ đánh số để, mà để mà chút nữa mình uh, à, nối cho dễ nha fifteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen and twenty so are you ready for this you ready for this bây giờ cô sẽ random hai lá bài đầu tiên nha những các bạn này ghi nhớ này ghi nhớ này có thể các bạn hãy từng làm giờ các bạn nối cho cô nào six. Wow! Thank you Ngân. Thank you Ngân nào. Ngân một thích cậu nào bạn nào nhỉ? Mình cũng phát hiện ra là ten to six. Ok, one more, one more. Oh, bài này chúng mình sẽ cùng làm nhá. Được đâu bài này. Right. Tiếp tục nào. chúng mình mở giá bài tiếp theo nhá. Five. Two. Fourteen to three three đâu two mà fourteen and sixteen fourteen and sixteen no five and eighteen five and seven wow thank you thiên ân two to mm, two two and nine no two dính đây rồi sixteen to eleven à xem tiếng mình có đúng không nào lên vấn đây rồi nine where's nine three này five nine okay who can two à three to eight rồi các bạn nhớ nha cái lá bài nó sẽ di chuyển và các bạn phải nhớ vị trí di chuyển của nó nha five and twenty no 16 to 30 à 16 to 15 mình thì mình lên mình nào thì cô sẽ gợi ý lá bài nhá six có rồi 14 and twenty three, À ai đấy, ai đấy học quê à Thế nhở, tiếp tục nào Trong lúc chuyển giao ấy, nó sẽ có những lá bài thay đổi nào Every nó dẫn vào đây rồi nào. Okay, next one Thế mình mở 8 to 9 No, it's not. 18 and 7, uh, 18 and uh, 13. No, it's not. Okay. 8 to 15. No. 13 to, to 5. No. <laughs> 14 and 18. Are you sure? Nine. Wow, ai à, được? Khánh à? Khánh hay Khánh? Ngọc Khánh. Giỏi quá. Nào tiếp tục nào. What? 14 and 5. No, it's not. No, it's not. Training to 19. No, it's not too. It's not. Thành này. One. Wow, bạn nào, bạn nào, bạn nào, bạn nào thế có kết quả chuẩn thế nhỉ? Oggy đừng giận cô nữa, giận từ năm ngoái đến năm nay này. À, thế tiếp tục nào, có có à, giơ tay nữa. Các bạn comment cho cô. Cái này giơ tay làm sao mà có vậy được rồi. eight. của nhà để sống học được thế nào cô không mời con thì con giận chú sao cứ học của cô một một thì cô gọi cả ngày <laughs> chứ bây giờ lớp đông thì phải chia ra chứ lại không học được làm sao mà chia ra 100 phần được 100 bạn nó đang ngồi ở trong này thì bây giờ làm sao mà chia ra 100 miếng được bây giờ nào tiếp tục nha ca này khó đấy is a little bit difficult right kiểu lag làm sao mà không lag đâu Trang Dung à Trang Dung nhá chào các bạn nhá à 61 ok bởi vì là một số bạn này đâu đó đang rơi vào 20 bạn đang ở trong phòng chờ nhưng mà các biết biết làm sao tại vì là vào lớp muộn à, mà thường thường là cứ vào lớp muộn là không học được lớp nữa hôm trước là có thầy vương thầy cho vào chứ không học là không cho vào đâu nha yeah. Next one, bây giờ cô sẽ mở ờ, lại một các cái lá bài gợi ý trước nha. Chuẩn bị chưa? Ready. Clean and proud. 13 and 19. 20 and 17. 14, 12. Where 12? hôm nay cô nhớ là có 12 rồi đó. 1, 2, 3. No, 11 here. 14. Where's 14? Các con nhớ lá bài 14 ở đâu không? Không, các bạn Tao ra vào lại. 14. 13 rồi, các bạn nhớ không? 4 to 9, Khánh Vân bảo 4 với cả 9. 14. Ôi trời, sao là thông minh thế nhỉ? Tiếp tục nào. tên đi học là Phương Trang ở à nhà là Trang Dương Thuyết mình là Phương Trang nhá là 14 to 5 no not cái này hơi khó một chút đấy các bạn phải dùng giấy rồi các bạn phải dùng giấy bút rồi các bạn phải tư duy rồi cái này không thể nào mà tôi gợi ý một số các cái từ này à, chỗ này 19 này 9 to 5 no it's not 12 này No, 12 đâu, where's 12? Yeah. 12 Nào tiếp tục nào, next one Next one, next one 17 to 9 It's not, it's not Các bạn phải nhớ nhé, các bạn nhớ vị trí Những cái lá bài nào không bị thay đổi, các bạn phải nhớ vị trí nào 9 to 12 19 Wow, ai đây, ai đây Khánh Vân à, sao tính thông minh nhỉ? Hôm nay tôi thấy Khánh Vân vừa comment À, đây thế thì nó sẽ cho Khánh Vân để chia sẻ nào Tiếp tục nha, có có một số bạn có hai đáp án là nối 5 với 16 hoặc là nối 5 với cả 14 bạn với à, uh, 14 không phải rồi 5 với 16 à? không phải luôn 18 với cả 15 không phải Not 18 to 20 No, các bạn không liền bừa nha Mình phải lấy nhấn ra 5 to 15 Sai là 17 này Số bao nhiêu? 17 Ai đấy? Who? Comment this Quá giỏi Không nào 14 Oh, it's not. À, đây. Vũ Anh Huy à? Được rồi. các bạn tập trung nhá. Mình còn một, một mảng nữa. 15 to 5. No, it's not. Chỗ này là 16 mà chỗ này là 15. Nào, uh, các bạn thì nếu mà bạn nào ngoan nhá mà cuối tháng mà cô xem cái sự điểm danh của các bạn là không vắng buổi nào ấy thì chắc chắn là cô sẽ tặng riêng cái app này cho các bạn và và tặng cả sách luôn được không bây giờ mình discipline uh, mình dùng thuật ở trên này thì nó sẽ bị tính ờ, các bạn khác không không học được four to fifteen no five to fourteen no four to eighteen no it's not it's there đã à, biết câu hỏi một số lá bài gợi ý và các bạn chuẩn bị ghi vào trong sổ nhá à, ok ok ok 15 đâu mà anh có nhớ 15 ở đâu không 13 14 13 13 ai Thùy Dương à thành Vân à Rất là Thúy Kim Ngân này Đấy đúng rồi 45 Thế Ngọc Khánh á, 14 em keep gì nhá. đâu đâu Tập trung nha, tập trung nha. Focus on it. 5 to 10. No. Cái 10 này là 20 này, 20 này. 14 20. No, it's not Ngọc Khuê, it's not. 5 to 14. No, 18 đâu. Do you remember the the the thought of 18? Số 18 đâu? Eleven. Eleven, cô còn nhớ một số này, để tiếp tục nào. Nineteen to fifteen, Đỗ Hưng Chi. Sixteen. Đấy, phải như chi chứ. One. Cái này là một trò chơi không hề dễ một chút nào nha các bạn nhé. Các bạn phải tập trung đấy. Không chỉ là chơi điện tử đâu có một số các bạn vẫn trường kỳ với đáp án là 5 to uh, 15 à, thực sự luôn là cô kéo lại xem bạn nào thế lại là Khánh Vân à ở trên này có bạn Hoàng Thùy thế nhưng mà không có tên rồi cô nẻ Duy Phong này Khánh Vân này Trinh Ngân này rồi các bạn comment từ trước mà cô xin lỗi cô chưa đọc được nhé con đoán 5 và 20 anh Huy à ừ, nhưng mà con thấy mấy bạn nữ lớp mình là các bạn comment nhanh lắm nhanh đến nỗi mà cô không kịp đọc đâu rồi mình còn bốn lá bài thôi hai to ten à hai to fifteen no it's not baby hai to fifteen eighteen ai who who did this 18 to 18 <laughs> the next one 20 là ờ, wow, thế sau một cái bài game vừa rồi nhá từ uh, from 1 to 10 này rồi là từ 11 to 20 có một số bạn thì chắc chắn là vẫn chưa thuộc cách viết rồi tuy nhiên là mình sẽ lưu ý cách viết ở trong phần nhóm Zalo nhá các bạn sẽ cố gắng lên nhóm Zalo này cô sẽ uh, gửi lại cách viết theo bảng để các bạn luyện viết và trong tháng này nếu mà bạn nào có thấy điểm danh và vào lớp đều thì chắc chắn là cái app vừa rồi của cô dùng ấy cô sẽ cho các bạn luôn được không nhưng mà các bạn phải chăm học nhá chứ không phải là tải app về của cô sau đó không học đâu nhớ bảo bố mẹ mở cho con nha rồi bây giờ nghỉ một chút nha nghỉ một chút để thư giãn đầu óc nào you relax this right have you tired this or not nếu mà tired thì mình tiếp tục uống nước nhá để chúng mình sang bài tiếp theo ha now so look at this. hôm nay cô thấy có một bạn một bạn rất là đặc biệt à như ừ nhỉ còn uh, cái khuê ấy, thật sự luôn là nó lại refund lại cái quyển sách đấy cho cho cô rồi thế là phải gửi lại khuê ạ hôm trước lại quên mất không hỏi địa chỉ nhà khuê đấy hoài anh ô đúng nhắn đúng nhắn đúng nhưng mà cô không mặc kịp ý nào bây giờ các bạn nghỉ ngơi xong chưa nào nghỉ ngơi một chút nào chỉ nhắc tên ui sao lại lãng quên không bao giờ lãng quên Oggy Phạm Khánh Hà nha tôi nhớ tên biệt danh cơ các bạn cứ học chăm thì ví dụ là cô sẽ nhớ tên gần hết các bạn nếu mà lâu lâu lâu cái là cô nhớ nhưng mà tuy nhiên là sẽ không thể nào mà như việc là cô dạy từng bạn một được đúng không để thông cảm cho cô chứ thế bây giờ đã ăn đã uống nước xong chưa nghỉ ngơi xong chưa mình tiếp tục nhá mình tiếp tục ha next one này đi nào đến một bài khác song. Yeah, today we will go on with the song, the Ten little witches. Do you know the word witches? Witches. Can you see the screen? Can you see the screen? các con con con nhìn được ờ, screen không nào để có thể là kết thúc cho buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nghe một bài hát về 10 à đúng rồi 10 cô phù thủy nhỏ đúng không nhỉ little witches rất là rất là nhỏ rồi thank you Phạm Ngọc Khánh nha okay are you ready for this I think it's yes phù thủy okay let's start it One little, two little, three little witches, four little five little six little witches, seven little eight little nine little witches, ten witches in the sky. ten little nine little eight little witches, seven little six little five little witches, four little three little two little Yes, it's the it's so it, it's just the short song. Đây là một cái bài nhẹ đúng không? Nào bây giờ cô sẽ mở bài karaoke nha để cả lớp cùng hát nha Được không? Cô sẽ mở karaoke cho cả lớp cùng hát. Bây giờ cô sẽ mở mic cho tất cả các bạn này. Mở mở cho cả lớp nha, mở mic cho cả lớp nhá. Giờ sợ ồn đúng không? Okay, just 10 little witches, right? So now remember this. Today we just have started about 1 to 10 and 11 to 20. It's a little bit hard for you to write down all these words, but you can watch the videos again and then to practice writing and speaking, right? Um, thì bài ngày hôm nay của chúng mình học từ 1 đến 20 và với một số bạn thì cần rất là nhỏ xíu các bạn ấy chưa thể biết được thì các bạn sẽ lên trên nhóm Zalo để mình có thể lấy được cái template về để mình luyện viết nha cũng như là bài tập nha and now is the end of the class today I hope that you have the interesting uh, class today right interesting interesting and interesting and I hope that I will see you again on uh, Monday right? On Monday. Yes, of course, we will have exercises on Zalo group. Và nhắc cho các bạn nhớ nhá, chúng mình sẽ có bài tập ở trên nhóm Zalo. Thường thường là bố mẹ, bởi vì các bạn còn rất là bé, cho nên là bố mẹ dùng Zalo đúng không? Các con sẽ chưa có Zalo. Thì bài tập là có trên nhóm hết rồi. Thì các con nhớ nhắc bố mẹ là có bài tập trên nhóm và làm bài tập cho cô nhá. And now, this is the end of the class. You need to practice wash your face and go to sleep. Have a good night and bye-bye. See you then. And now I will open all the microphone for you. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night, teacher. Good night, teacher. good night. Good night. Good night.